Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ 4 ngày 7 tháng 7 năm 2021, tức ngày 28 tháng 5 năm 2021 âm lịch, ngày Bính Thìn, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Bính Thìn hôm nay là Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Nhâm Ngọ, Nhâm Thìn, Nhâm Tý. Con giáp xung tháng Giáp Ngọ là Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần. 1. Tử vi tuổi Tý, Tam hợp là ngày mà con giáp tuổi Tý có thể nhận được sự giúp đỡ từ một nửa của mình, dù có chuyện gì xảy ra họ sẽ luôn ở bên để che chở bạn, cho bạn những lời khuyên đúng đắn. Tuy nhiên mọi quyết định thì hoàn toàn phụ thuộc vào bạn đấy. Chính quan hỗ trợ cho công việc của con giáp tuổi Tý thuận lợi hơn, từ đó mà bạn có xu hướng liều lĩnh, táo bạo hơn lệ thường, có lẽ bạn đang rất hào hứng với một việc gì đó sắp xảy ra. Đừng vì thế mà đánh mất sự bình tâm và điềm tĩnh khi giải quyết mọi công việc nhé, nếu không bạn sẽ gặp rắc rối đấy. Thủy thổ xung khắc ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của bản mệnh, bạn thường xuyên cảm thấy khó chịu trong người nhưng không hiểu mình đang bị gì. Bạn nên sắp xếp thời gian để đi khám xem thêm thế nào nhé. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, tuất. 2. Tử vi tuổi sửu, Sửu thìn tương pha ảnh hưởng không tốt tới tâm lý của con giáp tuổi sửu khi bạn có cảm giác như đang quay lưng về mình, bạn dễ để xảy ra sai sót trong ngày này và thiếu tự tin về mình. Hãy tin rằng bạn luôn có cách để khiến mọi thứ tốt lên, nhớ lại những lần thành công của bạn để có thêm động lực. Thương quan đẩy con giáp tuổi sửu rơi vào một rắc rối hay khó khăn nào đó. Trong khi bạn không có ý tưởng nào về việc giải quyết vấn đề, mọi người xung quanh lại có muôn vàn ý kiến. Có lẽ bạn sẽ phải hết sức nhẫn nại để có thể tìm cách giải quyết sự việc cho ổn thỏa đấy. Thổ khí vượng cho thấy sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng khá nhiều do ngoại cảnh đấy, tốt hơn hết bạn nên nghỉ ngơi nhiều hơn, ăn những đồ có nhiều năng lượng để nhanh hồi sức. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi. 3. Tử vi tuổi dần, Tam hội là cơ hội để con giáp tuổi dần gia tăng sự kết nối với mọi người, bản mệnh có thể mời bạn bè về nhà mình ăn uống vừa tiết kiệm lại vừa vui vẻ, mọi người được trò chuyện nhiều hơn. Hãy luôn khiến cho căn nhà mình rộn rã tiếng cười, cuộc sống của bạn sẽ thú vị hơn. Thiên ân ghé thăm là lúc con giáp tuổi dần nên nghiêm túc hơn với những ý định, mục tiêu cá nhân và nỗ lực để thực hiện những công việc mà bạn có thể làm là lời khuyên dành cho bạn hôm nay. Đây cũng là lúc mà bạn khát khao xây dựng những khởi đầu mới mẻ, giá trị cho đời sống tình cảm của mình đấy. Ngũ hành tương khắc nhắc nhở bản mệnh nên cẩn trọng chuyện tiền bạc trong ngày hôm nay. Nếu đi ra ngoài chơi nên hạn chế mang tiền mặt, phòng tránh rủi ro có thể xảy ra,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 Tài lộc lúc này khá dồi dào, bản mệnh nên tận dụng cơ hội tốt như thế này. Theo xem ngày tốt theo nhị thập bát tú, hôm nay một số việc bạn nên kiêng cữ, khởi công tạo tác trăm việc đều không may, nhất là xây cất nhà cửa, cưới gả, khai trương, trổ cửa, tháo nước, đào kênh rạch. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất. năm Tử vi tuổi thìn, Thìn Thìn tự hình dự báo ai đó khơi gợi về chuyện quá khứ khiến con giáp tuổi Thìn nghĩ về những chuyện không vui, thậm chí có người khóc vì quá buồn. Hãy mạnh mẽ và bước tiếp tới tương lai phía trước bạn nhé, đừng vì chuyện cũ khiến bạn suy nghĩ tiêu cực về những điều tươi sáng đang đón chờ bạn. Tâm trạng của con giáp tuổi Thìn trong ngày cuối tuần thực sự rất dễ chịu, vui vẻ nhờ có thực thần. Đây cũng là ngày mà một cuộc gặp gỡ thú vị nào đó với người đã lâu bạn không tương tác sẽ cho bạn thấy rất nhiều điều thú vị mà bạn cần phải làm, trước khi có thể nghỉ ngơi. Thổ khí vượng tác động tới phương diện sức khỏe của bản mệnh, nếu không có việc gì quan trọng nên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi sớm để sáng thứ hai bạn có một tinh thần minh mẫn nhất có thể để chào tuần mới. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân. 6. Tử vi tuổi Tỵ. Ảnh hưởng của tỷ kiến nên con giáp tuổi Tỵ có xu hướng suy nghĩ tiêu cực, bạn rất dễ bị tác động bởi những ảnh hưởng xung quanh ngày hôm nay, đặc biệt là nơi gia đình, Vậy thì đừng vội vàng đưa ra bất cứ quyết định nào khi bạn chưa thực sự sẵn sàng hoặc rõ ràng về những mục tiêu, kế hoạch của riêng mình nhé. Ngũ hành tương sinh dự báo bản mệnh có khả năng lớn thoát ra khỏi những rắc rối liên quan tới vấn đề tiền bạc. Có thể là bạn nhận được sự hỗ trợ của người thân hoặc bạn bè, nhớ bày tỏ sự biết ơn tới họ nhé. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay cũng là ngày 28 âm lịch nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân, tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, chấm trích tại vị trí này. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, rộng 7. Tử vi tuổi ngọ. Kiếp tài ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ của con giáp tuổi ngọ với người thân hoặc đồng nghiệp. Sau những chuyện đã xảy ra thì ngày hôm nay, bạn nên ngồi lại để xem xét mọi thứ và đưa ra những kết luận cho riêng mình, chứ nên quá tin tưởng ai đó.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 thổ khí vượng ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh. Tốt hơn hết là không nên nghe lời khuyên của những người không có chuyên môn. Nếu bạn tự ý mua thuốc uống sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường đấy. Theo lịch vạn niên, ngày dương lịch là ngày can bính, ngày can bính không chỉ bệnh ở vai. Do đó, bản mệnh nên tránh tác động lên vị trí này ngày hôm nay. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Mùi. 9. Tử vi tuổi thân Tam hợp hỗ trợ cho vận trình tình duyên của con giáp tuổi thân thêm phần vững sắc. Có thể người độc thân có cuộc hẹn hò thú vị và được đối phương bày tỏ tình cảm với bạn. Thiên tài mang tới tin vui liên quan đến vấn đề tiền nong của con giáp tuổi thân. Đây là một ngày tốt để bạn tính đến việc trả các món nợ, kể cả tiền bạc hay là tình cảm đi chăng nữa. Đây cũng là cơ hội để bạn giúp đỡ mọi người, nhất là những người từng nỗ lực hết mức để giúp đỡ bạn. Sự tử tế khi cho đi sẽ giúp bạn đón nhận được những tình cảm chân thành ngược trở lại đấy. Kim Thổ Tương sinh mang đến tin vui liên quan tới người thân, bạn bè của bạn. Hãy nói lời chúc phúc hoặc mua món quà để chúc mừng họ bạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, Thìn, 10. Tử vi tuổi Dậu. Nhờ có lục hợp mà bản mệnh tìm thấy sự đồng điệu, có được tiếng nói chung với ai đó, có thể là người lạ mới gặp đã thấy quen thuộc, Nhờ họ mà ngày cuối tuần của bạn thêm vui và có nhiều điều thú vị, trải nghiệm mới. Ngày cuối tuần, con giáp tuổi dậu cảm thấy an tâm khi nguồn thu ổn định, bạn cũng có được khoản tiền tiết kiệm như ý và an tâm hơn. Tuy nhiên, bạn nên hạn chế mua sắm những món đồ ngoài kế hoạch để tránh tiêu xài hoang phí. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bạn giải quyết một số rắc rối trước đây, có thể từ một điểm nhỏ nào đó mà bạn mở được nút thắt, không còn vướng vấn những điều từng làm bạn buồn nữa. Sự lạc quan sẽ đưa bạn tới một lối đi mới, nhiều hy vọng hơn. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. 11. Tử vi tuổi Tuất. Lục xung xuất hiện cho thấy ngày hôm nay thực sự mâu thuẫn, một nửa của con giáp tuổi Tuất mong muốn được những phút giây thư giãn, mơ mộng, trong khi nửa còn lại, bạn phải đối diện với những vấn đề thực tế của đời sống có lẽ bạn cũng sẽ phải chấp nhận một vài quy tắc, tiêu chuẩn được đặt lên vai mình và cố gắng để cân bằng giữa những thái cực đối lập ấy. Thực thần ghé thăm dự báo, các hoạt động du lịch, vui chơi có thể khiến cho tinh thần con giáp tuổi tuất ngày hôm nay thoải mái hơn rất nhiều. Vậy thì hãy tranh thủ lên cho mình một vài kế hoạch thú vị trong thời gian tới nhé, kể cả bạn có bận rộn công việc đến mấy đi chăng nữa. Đây cũng là ngày mà bạn nên tương tác với những người thân trong gia đình, Họ đang rất muốn kết nối với bạn đấy, chỉ cần hỏi han vài câu cũng có thể khơi gợi câu chuyện rồi. Bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ họ trong ngày này đấy. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, hợi. 12. Tử vi tuổi hợi. Thiên quan chỉ ra một số những sai trái của bạn, con giáp tuổi hợi có cơ hội nhìn lại những gì đã đi qua, cho bạn nghiền ngẫm về những gì mà bạn đã làm trong suốt thời gian vừa rồi. Đây là thời điểm tốt để suy nghĩ về sự chọn lựa của bản thân,